Anh vẽ Neymar đi. Anh vẽ Neymar đi. Anh vẽ Neymar đi. Anh vẽ Neymar đi. Vẽ Neymar đi. Vẽ Neymar đi.